Phượng nghi hoàng lễ bạn sâu xanh với ngài, ý ơi vang loan trăm năm em mà vẫn mấy xin à chờ tinh tàng tăng tinh nghĩ tình tàng nhớ anh ba ơi vi a à, dù đôi ta đã là nắng mây trừ à, tình tình ta luôn công anh tư ơi vi à dù yêu nhau xin là giữ mấy mọi à điều tình ta gió bao nhiêu dậu mà cũng lưỡi ai ai à. mây anh sáu ơi à, dù đôi ta giữ tròn có mấy lời à, thề tình tàng tàng tình